để tách thông xanh ở trên phần mềm cắt cắt chúng ta làm như sau bước một các bạn bấm vào phần cắt cắt này tôi sẽ mở dự án mới này bấm dự án mới các bạn nhé rồi vậy tôi có một video đây video 5 giây đây tôi chọn này bấm thêm này thì phía sau lưng tôi nó là cái phông xanh rồi quan chú ý này các bạn di chuyển này ở phần bên dưới các bạn nhé các bạn bấm vào chỉnh sửa cho tôi bấm nút chỉnh sửa nhá cái kéo bách trở lại này bấm vào chỉnh sửa này chỉnh sửa rồi bạn tìm một cái, cái chữ là chữ cắt ảnh nhé này chữ cắt ảnh này các bạn thấy chữ cắt ảnh không bấm cắt ảnh nhé rồi nó có phần phông xanh đây phông xanh một cậu các bạn thấy chưa bấm thấy phông xanh đúng không và các bạn thấy phông xanh tôi bấm vào phông xanh này tôi di cái phông xanh đến vị trí cái màu xanh này hạn này đó sau đó là tôi làm gì đây <clears throat> sau đó là tôi uh, ờ, đủ ờ, chuẩn màu cường độ này rồi sau đó tôi bấm vào phần cường độ các bạn nhé tôi bấm vào cường độ này làm từ đầu nhé làm từ đầu này đây là cái video phía sau lưng của tôi là cái phông xanh thì để tách phông xanh ra khỏi gì <clears throat> khỏi cái nền thì làm như nào đơn giản này bắt từ đầu này tôi bấm vào phần tích kéo chỉnh sửa bấm chỉnh sửa này tôi kéo đến phần cắt ảnh nhé tôi nó cứ chữ cắt ảnh này một số một số máy của anh chị cái phần mềm cắt cắt nó sẽ có chữ xóa phông nhá nó sẽ có chữ xóa phông bởi vì đây phải các các từ update mới nhất rồi nhá một số máy của anh chị này cài phần mềm nó bật phiên bản cũ thì nó có chữ xóa phông nhưng mà trên máy của tôi nó có chữ cắt ảnh thì bấm một chữ cắt ảnh này và tôi chọn phần phông xanh có hai cách này cách số 1 là chọn phông xanh đúng không tôi di chuột đến cái phông xanh mà tôi gì đây tôi di đến phông xanh này đi và tôi kéo xuống cái góc góc này nách này có phông xanh này đúng không và tôi kéo đến đỉnh này miễn sao nó trỏ với màu xanh cái hình tròn là sao cái hình tròn hai hình tròn này là hình tròn này chúng ta chọn điểm cần tách và chọn cái màu ấy thì bây giờ mà tôi muốn tách cái màu xanh ra đúng không thì tôi sẽ di chuyển cái màu xanh còn nếu các bạn di chuyển màu đen đúng không hoặc là màu trắng thì nó, nó sẽ tách màu trắng đó bây giờ tôi di chuyển ra màu xanh này ở phần nách ở phần nách tôi này ở cái phần full nách này là cái màu là nó hay bị hơi bị nó hay bị nó nhạt màu ấy đúng không cho nên khi anh anh chị là đánh đèn đấy là nhớ phải đánh đánh đèn vào phông xanh sau lưng mình luôn nhé phải đánh đèn đều với tôi đừng để cái bóng nó in ở trên phông xanh còn khi các bạn tách đúng không là nó có vùng xanh này vùng đen đen này thì tách nó không hết các bạn nhé cho nên là ánh sáng ở trên đèn xanh là các bạn có cái đèn chiếu vào chút chút nữa tôi chỉ giá trị cái đèn tôi đang chiếu vào nhé đó nếu anh chị ngồi nhà nếu các bạn các bạn có một cái đèn chiếu vào phông xanh để cho cái bóng lưng của mình đúng không trước mặt tôi là cái gì là cái đèn nó chiếu chiếu vào mặt tôi thông thường nếu mà chúng ta không có đèn đèn nền đấy chiếu vào cái phông xanh ấy thì nó có cái bóng sau lưng cái bóng sau lưng này khi chúng ta quay video đúng không khi, khi, khi chúng ta tách nền thì nó sẽ có cái màu đen nhá một cái bóng đó khi các bạn tách không hết đúng không ví dụ tôi tôi sẽ trỏ cái gì ở đây là giữa hình tròn là có hình vuông này tôi trỏ hình vuông vào ở, ở phía cái nách nách của tôi ở khe nách là gì là cái vùng tối nhất tôi bấm vào đó đúng không tôi chọn là cường độ cường độ tôi, tôi bắt đầu tôi gì tôi kéo cái cái đặt lại này cái chữ đặt lại nó kéo lên này bạn xem này đó như vậy là tôi đã tách xong rồi nhé tách xong cái phông xanh và tôi bấm ok nếu mà, nếu mà tôi kéo này đừng kéo quá vào nhá nhớ đây cái cường độ này các bạn đừng kéo quá kéo quá là sao là nó xóa cái màu áo này xóa cái tóc hở cái mặt thì bây giờ kéo lại một chút này đó như này này ok chưa đó kiểm tra xem rồi tôi bấm à, ok này các bạn xem này ba <laughs> đó thấy chưa bạn thấy chưa đó mình tôi, tôi tách đây chính là cách chúng ta tách phong xanh nhanh nhất đó đơn giản nhất cách số 2 tách đây tôi bắt trở lại nhé cách số 2 thì nó tách nhanh quá thì nó nó hiển thị cái viền xanh bạn chú ý này khi mình tách mà tách cặp cắt nhanh quá này cách số 2 các bạn thấy viền tay tôi có màu xanh này mà tách chưa hết nhé tách chưa hết tách chưa hết đấy. thì cách số 2 chúng ta tách nó nhanh hơn nhưng mà nó hay bị lẫn cái màu màu xanh vào rồi các bạn bấm số 9 để tôi à, tập trung vào để tôi chỉ lại cách số 2 nào hai cách nhé và số 9 nào ok tôi quay trở lại hết nhá để quay trở lại thì các bạn bấm vào phần cái đây là cái chữ u này u làm ngang bấm vào đây quay trở lại nhé đó rồi cách số 2 này cũng bấm nút chỉnh sửa cho tôi cái cái chỉnh sửa bấm vào đây và bấm vào phần cắt ảnh này cũng cắt ảnh nhé cắt ảnh này và nó có phần xóa nền này bấm xóa nền luôn này xóa nền đấy bấm bấm xóa nền rất nhanh đúng không tuy nhiên bạn để ý này ở cái khu nách của tôi này nó còn viền màu xanh đúng không và bạn thấy chưa bởi đây là cái vùng tối nhất đó bởi vì tôi lại chưa chiếu cái đèn đèn nào cái phông xanh này nghĩa ra tôi phải đặt một cái đèn để chiếu để cho không nó không đổ bóng các bạn nhé à, bây giờ tôi bắt trở lại làm cách số đầu tiên nó nó chuẩn hơn tôi tách được tôi bấm, bấm bấm phông xanh này chọn phông xanh này và tôi nhớ đây tôi di cái hình tròn di cái tâm nhé tâm hình vuông này đến cái phần nách của mình của mình là phần tối nhất này đó màu tối nhất ok rồi sau đó tôi bấm phần cường độ này cường độ tôi kéo này kéo lên đây này màu tách này và ở bên cạnh này ở bên cạnh nó có một chữ bóng nhá bấm chữ bóng này bạn xem này à cái bóng này sao cái bóng này bạn thấy chưa là cái bóng này nó giúp cho cái viền nhá thông thường là sao nếu như cắt cắt một cái tách nền rất thông minh cái bóng này này có nghĩa là cái viền xanh của bạn này khi tôi tôi tách viền xanh chưa hết đúng không thì là của cái bóng cái viền xanh đấy nó nó, nó sẽ làm mờ viền xanh đi đó quên mất tôi chỉ chị cái bóng cái bóng này đó chị thấy chưa như vậy là cái cái người tôi nó sẽ tách được sâu hơn nữa nha ok chưa thì đây là hai cách để chúng ta tách nền rất là giản